chân xoay một vòng cười lên chúng mình làm lại nha một hai ba các bé làm nhanh hơn nữa nha nâng hai cánh tay với lấy ông mặt trời hai bàn tay chạm vai rồi bé